Ôi, xin chào các bạn chào mừng ờ, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực cuộc sống mình đây bạn beta bạn hôm nay mình thấy beta nó nhiều ve quá mình sẽ giúp beta loại bỏ ve cho các bạn nhé Rồi, các bạn này xem hết video clip của mình mình sẽ loại bỏ ve trong beta đây beta beta nó có nhiều ve ở tai các bạn ở trên người gấp trên người nó các bạn thời gian này mình cũng với bạn mình cũng chăm sóc cái nhỏ mình đang xích beta các bạn bởi vì thường thường thì mình ờ, thả nó ra nhưng mà hôm nay trời mưa mình xích nó lại để cho nó khỏi đi bậy với bẩn đấy với lại nó trộm cắp rồi các thứ ấy chó trước là nó nhiều nhiều kẻ gian nó trộm ve chó này thì cũng có thể bắt bằng tay các bạn bắt bằng tay bạn trải cho nó Đấy, nhiều khá nhiều thì mình lấy cái nhíp à, mình sẽ bắt nhanh các bạn sau đó thì mình sẽ bôi thuốc cho nó thôi bởi vì bắt này nó hơi lâu với lại phe nó phát triển nhiều các bạn mình sẽ dùng thuốc để xịt cho nó sót lại nào với tay nào đuổi, đuổi, đuổi, Về quán các bạn. Ở trên cái kênh ờ, nông nghiệp nông thôn của mình ấy, thì mình ờ, có làm video chăm sóc chó của ve các bạn cái kênh đó thì hiện giờ mình chuyển nhượng cho một người khác họ sử dụng rồi mình không còn sử dụng trên kênh đó nữa thì trên, trên kênh này nó với nhiều cái nội dung đa dạng hơn các bạn tuy rằng là nó sẽ không ờ, chi tiết và chuyên sâu như cái kênh loại bỏ ve kia cái này mình sẽ làm ờ, nhiều nội dung vậy lại ve chó thì mình chỉ tóm tắt thôi mình sẽ loại bỏ sạch đi cho nó nhưng mà mình sẽ không quay chi tiết nhiều lắm nó mới làm nhiều rất nhiều ve ở tai ta ngoan nhé, những loại bỏ đi nhá mình à, bắt này thì à, gọi là, là bỏ ve không kết hợp với dùng thuốc các bạn không có là nó không sạch được cài này khá nhiều khá nhiều thế nào ve nhiều quá các bạn à, cái này rồi nó khó chịu luôn đấy này bỏ hết ra nhà trẻ con cái thứ bỏ lên tường trong cái lỗ tai này Thôi có lẽ mình sẽ dùng thuốc thôi các bạn Mình sẽ dùng thuốc để xịt và trị ve chó thôi Vì nó khá là nhiều ve trên người các bạn Mình bắt thì nó cũng được thôi mà nó lâu các bạn Nó, với lại nó sót lại Mình sẽ dùng thuốc để xịt Đây, thuốc uh, bỏ ve đây các bạn Xịt lấy tới người đó 看。 với tay các bạn qua mình uh, bắt ve cho nó sau đó mình cũng um, xịt cái thuốc lên những người nó để loại bỏ ve cho chó các bạn thì hôm nay mình kiểm tra nó cũng đỡ đi rất là nhiều rồi nhưng cái con ve thì nó bị cái thuốc nó tiêu diệt các bạn nó chết đây cái lỗ tai mình muốn bắt thủ công cho nó nhưng mà <clears throat> đây ở vị trí này, này nó khô lên này ở chỗ cái tai nó các bạn đấy mấy con ve nó chết xong nó gãi là nó rụng rồi các bạn những cái chỗ này thôi đây, những cái con này nó nó chết khô rồi đây này nào nào nào nào, nào. Đây, ở vị trí này các bạn xem nhìn nó nó chết rồi đây này đấy mình xịt thuốc lên trên người nó đấy okay. nào, nào. Nào, cựa nhỉ rồi nó lại chạy đi rồi các bạn chạy đi chơi Thôi video này mình à, xin phép dừng lại nha các bạn nhé. Ờ, các bạn xem video thế hay các bạn hãy like và chia sẻ. Nếu lần đầu tiên các bạn xem video thì các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên ờ, kênh nhẩm thực và cuộc sống của mình. Ờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.